Xin chào các bạn Thì ngày hôm nay thì Phú OK sẽ hướng dẫn cho những anh nam giới đang có cái kích thử dương vật chưa vừa ý có thể một làm to và dai, làm tăng trưởng cái kích thử dương vật của mình một cách tự nhiên an toàn và có thể thực hiện tại nhà không cần phải phẫu thuật tốn tốn kém về vấn đề kinh tế về chi phí các bạn ạ từ đây ở trên tay của mình là dòng sản phẩm titan gel gold được xuất xứ từ nước nga thế sản phẩm titan gel gold này là một cái phiên bản nâng cấp của dòng sản phẩm titan gel truyền thống mà mình tin chắc rằng đã có rất nhiều các nam giới quen thuộc với dòng sản phẩm này rồi rất là nổi tiếng Nhật Bản ở trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam thì sản phẩm gel titan gold nó sẽ giúp cho những anh nam giới có thể phát triển làm tăng cường cái kích thước dương vật lên từ 2 tới 3 cm tùy theo cái, cái tình trạng cơ địa tình trạng cơ địa và sức khỏe của mỗi người đây thế những anh nam giới nào mà có cái kích thước dương vật nó chưa về trước với nó hơi ngắn hay là hơi nhỏ thì các anh có thể sử dụng sản phẩm ghép titan để có thể làm tăng cường cái kích thước dương vật bởi vì cái kích thước dương vật luôn là cái niềm tự hào của các anh nam giới những anh nam giới nào mà có kích thước dương vật vừa to vừa dài thì sẽ rất tự tin mỗi khi mà quan hệ tình dục hay là mỗi khi mà nói về cái chuyện phong thái chuyện tranh gội các, các bạn ạ à này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh nam giới cái cách sử dụng trong sản phẩm titan gel gold để có thể đạt hiệu quả cao nhất thì đối với dòng sản phẩm titan gel gold bởi vì nó được làm từ các thành phần đến từ thiên nhiên vì thế các anh phải sử dụng thường xuyên đều đặn hàng ngày thì nó sẽ bôi bổ cho những cái cớ ở bên trong phân dương vật để cho dương vật nó phát triển nên các anh cần phải kiên trì luyện tập một ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối khi những lúc trước khi tập luyện, các anh hãy ngấm phân dương vật của mình vào trong nước ấm để có thể vệ sinh sạch sẽ phân dương vật và kích thích những thể nắng ở bên trong được giãn nở. Sau đó, các anh lại từ 2 tới 3 hạt gieo, các anh bôi lên phân thân của dương vật. Các anh nhớ là tập trung vào phân thân ở dương vật bởi vì ở đấy nó sẽ chữa nhiều cái thể nắng, nhiều cái cơ. Khi các anh bôi vào thì thuộc sẽ hấp, thì gel titan sẽ hấp thu dễ dàng hơn cán nặng ngón tay lại thanh hình ok cán vuột từ dưới gốc vuột lên đây vuột sang trái vuột sang phải vuột lên vuột xuống các anh cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy trong vòng 15 phút thế sau một cái liệu trình của nó là sẽ từ 2 tới 3 lò ghép titan thì cái dương vật của các anh sẽ phát triển đến từ 2 tới 3 cm và giá của một trong sản phẩm ghép titan gold truyền thống mình xin lỗi ghép titan gold chính hãng của Nga là 680 ngàn nha các bạn bên cạnh với dòng sản phẩm ghép titan gold bên mình còn cung cấp về trái xịt chống xuất tinh sớm thủ cương dương hay là kèo sấm hammer và các bạn nên lưu ý rằng hiện nay ở trên thị trường thì xuất hiện rất là nhiều dòng sản phẩm ghép Titan Gold là hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì thế các bạn hãy bấm vào kênh của mình, cho lừa những cái clip và gọi là phân biệt thăng thật, hàng giả của Titan Gel để có thể tham khảo thêm để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt những nam vợ nam quan tâm hãy gọi điện thoại từ số 0977 75 75 04 hoặc nhắn tin qua Zalo để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau. Xin tạm biệt.